đi tới uh, chùa ứng quả tâm bồ tát 嗯，是。 đi vô bỏ dép nha cả nhà hai bốn sáu tám sáu ba mươi hai tượng Phật này cả nhà đậu văn anh 嗯。 vô xong hả ờ rồi lại đi vô là phải vô đi ờ. đẹp quá à, không để qua cổng uh, ở à, cả đòn mình đi ừ. chị nga lấy phật rồi hả rồi rồi xong rồi ngồi đi ngồi chút xíu ra mát quá <laughs> mát đấy đây phật lấy cho bằng lao đầu tốt vậy ra hả vậy hai rồi lại đi lại cô đứng cô quay giùm con cô quay để lâu lâu ha con gà vậy ha trời vô đây cô đi vòng vòng vòng cô quay hết đó mà là qua lại tôi quay bà trước không quay đó đi không ừ. con thấy rồi quay bạn kệ nó nó cũng ờ, mình bấm lên khoảng máy lên nó cũng nó cũng đã quay

thì ra sao đó hả tham quan chưa đi lần nào hết chùa này ở Cần Thơ mà chưa có đi qua lần nào hết nãy chùa nãy chùa kia con đâu có quay lại mình mới đi á hả? á ờ bằng cây gỗ không à. không bông có vậy đó, trong chùa cả thấy đèn lắp xuống đó mình quay cho cả nhà coi trời nè che hết coi cái nào đẹp đẹp chụp đi mày quay sao mày về cho thằng ấy nó tự vậy đó đi học cho nó đi con cho đi á hả không cho đi cậu

nó nhắm nó chị đeo qua thằng nó cái đó quá phòng y tế mà kia kìa ờ múc ngoài kia đó. ờ chắc ngoài đó đó để chạy riết ra bãi kia có bãi đi không đi đi không không dạ đi đi biết đi xe rồi kiếm thắng cà le còn cà le không phải không không phải hả đi nãy mình đi vô đó mình đi ra đường này ừ. đi thẳng luôn mình không có má ơi không phải cái giải nó giống quá ừ, nhà biết nhà hỏi ta nó không có gì thấy à, nó để đồ nó ừ. quanh ra luôn ơi tự thế thích chụp hình đâu kêu chụp cho nha rồi đưa ăn ờ, chụp cái cảnh nào đẹp á mình chụp mới mở sao đây bên hồng đặt bên đây đây ừ. có chỗ nào cái ô chụp hình đâu á hả? cô mới nãy kiếm nhà vệ sinh đúng không? Ờ. Rồi đi xuống dưới đây nè cô ơi. Nè nè. món nào đẹp đẹp ừ. đi ờ, đi thẳng xuống đó rồi quẹo Trúc Lâm, Phương Nam Cái chỗ nào mà cho nó ờ, đi cái đèn